rồi vâng, sơn Sơn Ngọc Sơn Sơn thọ tảng mau tí á <laughs> ừ, thoát rồi bằng ồn mơ lì nữa nà nà cái mơ mơ ở đây hử ừ? noa ô có xâm nạn dừng đừng bán cái chuối để tê bán đi ôi hên hên như này miền xâm nạn cái xâm lẫn khanh ôi hên hên tao នោះជ្រុះឡាច់អស់ហើយប្រើហើយនេះអឺតាមពីចាប់ឡើងទៅមកដល់ដងបងអូនណា មានសទ្ធាដូចជាចិត្តច្រាស់ថ្លៃនោះណែជួយសង្គ្រោះគាត់ថងនេះមើលគ្រូសាគាត់ណែអញ្ចឹងហីបើលោភ្លៀងហីធ្វើមិនមើលនេះណាមើលបងហ៎ hai thangជ្រូនឡើងអស់ហើយណាបងអូនមើលកាត់ភុងណាំបាយកាត់កាត់ភ្លើងហើយនោះលែងកាត់ណាំបាយហ្នឹងហើយនឹងរងរងទីនោះយើងមួយនោះយើងមួយនោះបាក់អស់ អូយស្រាច់អូយស្រាច់មាន Wi-Fi ណាឡើងជ្រក់អស់ហើយនេះមើលពេលមុខចាមកខ្ញុំយកមើលពេលមុខហ្នឹង ហើយអូមើលឡើងដឹកហើយស្រាឆេស្កាច់អឺអើស្រាចមើលមុខតាណាមុខតាច្រាស់ទេនោះតែកាត់ក៏មាននោះណែអូត្រេតអត្រត់អស់ហើយពីអៀងទៀតណានោះណែពីអៀងជើងអៀងជើងទេ ru ở hay à, ta cắt cuốn à, buồn ở ờ, bảy ở buồn in cắt bảy ở buồn in chừng đi cắt à, thôi cầm cỏ sầm nòng đi cắt cầm cỏ sầm nòng ngày đến tàu tôi chặt đàn chặt đàn chặt uh, bê tông đó này bên này thay tôi cho nó lỗ nó rồi thay à sao thật là bằng ồn nó tàn nóng mùi tết nộ nhè nộ ô nộ ta rống play luôn ta rống play cho nó luôn ôi ơi chui mưa nè chui mưa khách nhăng nè ខ្ញុំបានតថតធ្វើវីដេអូឲ្យបងអូនមើលទេចុះខ្ញុំមានធ្វើអីបានបងអូនមើលជួយអាណិតគ្នាហងចាស់លៀងណាំងនោះតាំងនោះក៏